để cái ta ngừng cô đơn để thanh xuân mình đẹp hơn để vơi đi nỗi nhớ em trao về anh để biết anh cũng thầm yêu em để anh thôi buồn nhiều thêm làm bản thân để đến với nhau nếu mình đã yêu tình yêu là gì

Sorprenderé